yêu thương hôm nay là một ngày thật đặc biệt ngày mà cách đây 35 năm em đã cất tiếng khóc chào đời anh xin được cảm ơn ông trời đã đưa chúng ta đến được với nhau cảm ơn cha mẹ đã sinh thành ra em cảm ơn duyên số đã đưa chúng ta đến được với nhau hôm nay là một ngày thật đặc biệt nó đặc biệt hơn tất cả những gì mà anh đã dành cho em trong suốt thời gian qua chính vì đặc biệt cho nên món quà mà anh dành cho em cũng hết sức đặc biệt em yêu thương chúng ta đến với nhau trong bộn bề gian khó nhiều lúc anh cứ lo sợ một điều rằng chúng mình sẽ không đến được với nhau mãi mãi thế nhưng tình yêu đã cho đôi ta sức mạnh để vượt qua tất cả ngày cưới chúng mình thực sự là của nhau giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời anh đã trao cho em nhẫn cưới với lời thề ước cho dù sướng hay khổ giàu hay nghèo khỏe mạnh hay ốm đau anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cuộc đời em cảm ơn ông trời đã cho anh sức khỏe và sự bình an suốt những năm tháng qua để yêu thương và che chở cho em nhưng khi phải chứng kiến những rủi ro trên đường hay mỗi lần vào viện thăm bạn bè người thân ốm đau vì bệnh tật anh cũng không khỏi suy nghĩ và chăn trở sợ có lúc mình cũng không đủ sức khỏe để chăm sóc em được nữa thậm chí còn trở thành gánh nặng của em anh luôn cầu mong điều tồi tệ không đến với anh tuy nhiên đâu phải cứ cầu gì là được nấy phải không em anh vẫn nghĩ đơn giản rằng mình chỉ cần chăm chỉ làm việc tích góp tiền bạc thì sẽ được yên ổn nhưng chắc em cũng biết rằng nhiều người giàu có đã trở nên trắng tay thu nhập hàng ngày cũng không còn nữa bởi những biến cố trong cuộc đời em yêu anh cần phải chắc chắn một điều rằng cho dù mưa gió anh xin đưa em đến cuối cuộc đời dù trong mây hay bão tố có kéo qua đây dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn luôn là người chồng tốt của em không để em phải khổ sở vất vả vì anh anh phải đảm bảo rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn có thể chăm lo cho em đến tận cuối cuộc đời hoặc không thì ít nhất anh cũng phải tự lo cho mình về mặt vật chất không để em phải tất bật xuôi ngược lặn lội mưu sinh và ngày hôm nay anh đã đặt bút ký vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hợp đồng này chính tay anh là người tự thiết kế cho mình với giải pháp bảo vệ toàn diện anh tin rằng với giải pháp này sẽ giúp anh yên tâm hơn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với mình đó là sự đảm bảo cho tình yêu trọn vẹn mà anh dành cho em vì anh biết rằng em không thể vừa làm vợ làm mẹ lại phải lo kiếm tiền nuôi cho cả nhà được anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chú đáo anh khỏe mạnh mùa đông cuộc đời kéo đến chúng mình sẽ có thêm tiền được tuổi già ấm áp bên nhau nếu có đau bệnh trọng đang chăm sóc cho anh đã là đủ lắm rồi Còn tiền bạc anh luôn sẵn có Và khi phải để lại em trên cuộc đời này Thì anh cũng luôn yên tâm rằng Mình mãi mãi là bờ vai tiên cậy của em Anh yêu em